Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh như Khải này em ơi Hôm nay Khải soi sơ đồ tam thánh cho anh em xem nha Đây sơ đồ tam thánh em ơi hiện tại anh cũng ờ, là một đường môn độ đạt khá là chắc Đây cho anh em xem sơ đồ vừa nói mà anh chạy đâu tiêu rồi Đây hôm nay thì uh, ờ, xém tí nữa nói chung là giờ anh em anh cũng top 1 top 2 nhảy liên tục Và anh được 151 mạng Và thủ văn 36 và giết đầu sơ 38 Liên chạm 29 Đó cho anh em xem đồ này Đây đồ tam thánh này hiện tại thì ờ, hôm qua thì anh em cũng đã thấy thì Tôn Thánh có một cái nỏ tóc 30 ờ, sẽ thương 50 nhưng mà đó chỉ nó là nỏ thời gian thôi nỏ thời gian thôi và hiện tại bây đây mới nỏ là vĩnh viễn này đây mới nỏ là vĩnh viễn này tóc 30 sẽ thương 39 điểm đó thương 39 điểm rồi kèm với ờ, xét đồng bang hồn Mỹ như anh em thấy hôm qua hôm kia vừa đấu giá xong xét đồng bang 90 kim thì anh mở được xét đồng bang đó là 16 năm 16 năm và nhẫn là 28 sinh lượng lực và nhẫn 30 sẽ lượng lực đó 13x 12x và ngập bội kháng cả 3 nói chung là cộng lại thì cả set này được kháng cả 19 này mà đó kháng cả 19 set nó trong tầm này 90 kia mà khoảng tầm 5 triệu 8 đến 96 triệu thì cũng khá là tương đối ổn tại vì khả ép set ăn ban không đã hơn 4 triệu rồi nè thì tính ra thêm một triệu hơn nữa thôi thì lái thêm được cái dòng hồng mỹ nữa nó khá là đẹp này mà, sau này nếu như adder có mở chức năng uh, uh, rã phôi ép lại thì anh có thể rã ra ép lại đó kiếm đồ mát rồi đây tiếp tục là những món uh, tiếp tục hồng kim môn phái của anh ta Đây là một bao tay địa phát này mày Đây cho anh em xem Bao tay địa phát Bao tay đường môn Phòng thủ 25 Sinh lực, nội lực và chón và kháng uh, làm chậm Đó Chậm 49 Chón 32 Phòng thủ 25 Và một cái nón uh, địa phát 26 phòng thủ 40 chậm Và sinh lực lực Mắc kia 3 cấp 3 cấp 3 cấp này 3 cấp bom thôi nè Bom thôi nè Hello thì ngô nha Hello anh em Và đang một cái đài uh, banh hàng phòng thủ 27 sinh lực lực và thời gian chọn 47 và thời gian làm chậm 40 46 chứ tính ra thì set này làm chậm khá là nhiều kèm với cái áo xấu dòng 40 40 20 tăng pháp và 25 phòng thủ lý đó cái áo này áo xanh nha anh áo xanh nhiều khi nó đẹp hơn cái áo đường môn à, luôn anh em ơi áo đường môn chỉ có phục hồi với lại phòng thủ thôi đó rồi đôi giày thì đôi giày đang có cho mình một đôi giày top 40 uh, chón kháng họ đó đang sở hữu một con bông tiêu nha anh bông tiêu này của Nakai anh vứt vai cho chạy để anh trải nghiệm nói chung là khá là chất với việc này thì hiện tại như khải biết việc này đang có 5 kỹ năng nha mọi người hiện tại việc này đang có 5 kỹ năng nha anh một này một ạc nạ này hai là phi phong này rồi càng khôn hai cấp là 4 với lại dòng ờ, ban hội là 5 anh em anh có một dòng tiên phong là 5 kỹ năng cũng có nha anh đó tính ra thì xét đai thì ờ, uh, 6 triệu xét ban hội mỹ 6 triệu con bông tiêu này thì uh, khoảng 5 triệu hơn 5 triệu còn 6 triệu nữa đây 6 triệu nữa 12 triệu còn cái nỏ này thì hôm trước uh, từ cái kiếm mua hơn 1 triệu thì cho 1 triệu thôi thì 13 triệu 13 triệu với lại cái nón bao tê với là lưng ba món này hơn 3 triệu nữa thì uh, đã hơn mười mấy triệu rồi hai món tím nữa chung là set đồ cả tổng set đồ này hơn 15 triệu đó nè tổng set đồ này hơn 15 triệu đó nè nè không cái này 6 triệu này đó 6 triệu nữa 12 ba món ăn bàn này quên ba món ờ, ba món hồng kim này hơn 3 triệu nữa đây Nói chung là vị trí hơn 15 triệu nè Sẽ đồ này hơn 15 triệu khá đẹp dành cho đường môn So đến bây giờ thì khẳng định em rằng à, cái con đường môn này là gọi là con đường môn nô 1 luôn nè Con đường môn nô 1 server luôn nè Chưa có đường môn nào đẹp hơn con này nha nè Đúng rồi Tính ra thì hơn 120 à, làm đâu 160 làm chậm đó nè. Nè, 4 49 làm chậm nè, 40 làm chậm nè, 40 làm chậm nè. Đó, 46 năm chậm này thì tính ra này là hơn 170 làm chậm. Đó. Hơn 170 làm chậm với bốn món này nè. Còn chón thì à, hơn 120 bao tay này bao tay 32 rồi đai lưng 47 là 32 cho 47 là tương đương gần 79 ờ, đó 79 79 với kèm cái này 40 thì tính ra chón được 119 sắp một điểm nữa thôi một điểm nữa thôi là được 120 chón quá dữ đó với đường vòng này thì 120 chón 170 chậm thì anh em nghĩ đi đánh cờ nó không <laughs> ok anh em xem thì đừng quên đỡ lại cho anh tâm thánh ờ, một like chia sẻ cho nha em ơi đó quá chắc anh em ơi sẽ đồ đường môn khá bình, quá chắc luôn đừng quên cho tâm thánh một like chia sẻ cho nha em khả đi boss anh em ạ à.